Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình à, Hôm nay bây giờ mình đang mặc à, chiếc quần tây các bạn Đấy, Chiếc quần này cũng khá là cũ rồi các bạn Chiếc quần này nó mất cái nếp nhăn, à, cái nếp, cái, cái ly này Chiếc quần tây thì uh, nó bị mất cái ly quần này các bạn rồi bây giờ mình sẽ là cái quần này để cho nó trở nên như mới nhé các bạn nhé bạn ấy xem hết video clip này quần này là cái hãng của Việt Tiến các bạn do lâu ngày những cái nó có những cái nếp nhăn ở đây các bạn rồi nó mất cái ly bây giờ mình sẽ phải thao tác để là chiếc quần này cho nó mới trở lại đầu tiên mình trải quần các bạn rồi đầu tiên mình à, trải quần ra mà mình à, tìm cái ly cũ đó đây Đấy mình gấp gấp xuống làm sao cho nó phẳng đó bạn kéo cho thẳng ly mình kéo cái cho nó phẳng thẳng ra sau đó mình cắm điện vào bàn là và mình là thôi đây mình là cái ly này mình dập dập đây các bạn cho nó phẳng cái ly quần và bên này mình à, cũng làm tương tự như vậy mình lấy cái phần ly trước các bạn sau đó là mình à, sẽ là tất cả cho nó phẳng lên từ hai bên ờ, ly quần là phẳng rồi các bạn thì bắt đầu mình ờ, sẽ là tất cả mình sẽ là rộng ra mình ủi lên ủi xuống cho quần này nó phẳng phiu nó đẹp Rồi bây giờ mình sẽ lật lại chiếc quần này, cái ống quần này đó, mình lật sang bên này Đấy, nhìn nó rất là phẳng luôn Đấy, mình cũng làm cái tương tự như vậy thôi rồi bên này cũng vậy và là toàn bộ cái ống quần này nó phẳng Rồi bây giờ mình sẽ làm cái ống quần còn lại. Rồi cũng à, lấy cái đường kẻ ly xong mình gập gấp nó lại tìm cái ly của cũ của nó rồi à, gấp cho thật phẳng rồi bắt đầu mình làm mình lấy bàn là mình lại ấn xuống ở những cái nếp ờ, kẻ ly các bạn cho nó cố định cái phần ly này sau đó thì mình sẽ là tất cả và bên này cũng thế rồi mình sẽ xoay lại chiếc quần này để là bên này tìm này, cái, cái kẻ ly của nó để ăn xuống đó như vậy là mình đã là xong cái chiếc quần này các bạn các bạn thấy nó phẳng phiu chưa cầu ly rất là tuyệt vời đấy ok mình ờ, vừa là xong cái chiếc quần tây các bạn để cho nó có những cái ly nó phẳng nó đẹp hơn và mình ờ, diện với chiếc áo trắng này trông ờ, rất là tuyệt vời Thôi video này mình uh, xin phép dừng lại các bạn nhé. Mình uh, chia sẻ những cái công việc trong uh, cuộc sống uh, hàng ngày của mình sinh hoạt và làm việc. Hôm nay mình uh, là chiếc quần cho nó phẳng ly và nó trở nên mới để mình uh, diện uh, cái bộ quần áo này để mình uh, có thể là đi du tiệc hoặc là đi chơi đâu đó. Uh, <clears throat> bây giờ mình xin phép dừng lại. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trên kênh mình. Bye bye.